com os vòng lấy đùng nông bay lại nơ kêu ngõ ôm đầm la đi tết đầm la ngà u tu in sông đầm na ngài u ô si su nun na tu đại hi kalfari pan luang keep on running.